Xin chào tất cả các bạn Chị lại quay trở lại cùng với các em trong buổi trưa ngày hôm nay và như đã hứa trong buổi trước, chị gặp rất nhiều những thắc mắc của các bạn liên quan đến quá trình mà chúng mình phân tích văn xuôi hay đặc biệt là về tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, đúng không? Cho nên là buổi trưa hôm nay chị trở lại cùng với chúng mình với một phần phát trực tiếp. Kèm theo đó thì chúng ta không chỉ là ôn tập về những ngôi sao xa xôi nữa mà cùng với đấy chị sẽ đưa ra những cái lưu ý của chúng mình khi mà các em gặp dạng đề phân tích một đoạn trích văn xuôi nhá. Ok chưa? Thế nên rằng chị tin là cái phần kiến thức này sẽ rất rất cần thiết đối với các bạn, đặc biệt là những bạn 2K6 trở chuẩn bị đi thi này ok chưa và những bạn nhỏ 2 k 7 các em cũng cần phải nắm được để mình biết và định hướng được quá trình học của chúng ta bởi vì đây là những cái dạng đề rất rất rất là cập nhật gần đây đúng không nào ok chưa nhá rồi, thế nên rằng bạn nào đã vào học rồi giúp chị chia sẻ phần pha trực tiếp này Chúng mình lưu lại để uh, trước khi thi chúng ta quay trở lại xem Và lưu ý để có thể tự tin trong quá trình làm bài thi nhá Ok chưa? Ừ, xin chào Lưu Phúc, xin chào An Khánh, xin chào các em rồi, chào các bạn Đang <laughs> rất là nhiều bạn vào học cùng với chị đây, đúng không nào? Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái lưu ý trong quá trình phân tích một đoạn trích văn xuôi Và cùng với đấy chúng ta sẽ ôn tập về một đoạn trích rất là đặc biệt, rất là đặc sắc ở trong bài thơ, à ở trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê nhá Ok chưa nào? Rồi, ừ, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu luôn Đồng ý với chị không? Cùng với nhau bắt đầu luôn. Đó, đề bài của chúng ta như sau. Đó chính là phân tích vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong đoạn trích. Đây, và chị thì ờ, không kịp chép lại toàn bộ đoạn trích để có một cái đề riêng cho chúng mình, nhưng chị sẽ sử dụng cuốn sách giáo khoa. Ok chưa nào? Nhá, đi thi thì nếu như mà đề bài cho vào cái dạng này thì đề bài sẽ trích đoạn trích ra cho chúng ta. Đấy, ok chưa? Đề bài sẽ trích đoạn trích ra cho chúng ta Và đây, đoạn trích ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu và ôn tập này Đó chính là đoạn trích từ đây Đây, ok chưa? Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày Cho đến câu cuối này luôn Chỉ khổ những đứa Đây, chỉ khổ những đứa phải trực máy điện thoại trong hàng Uhm, đó, ok không nào Rồi, thế thì ở đây nhá Trước tiên này, đây là một dạng đề bài rất là quen thuộc với chúng mình và cũng rất có khả năng là sẽ đi thi vào bởi vì là sao bởi vì là đây là vẫn là dạng đề phân tích cảm nhận đơn thuần thôi bình thường thôi đúng không cơ bản thôi tuy nhiên các bạn rất hay gặp khó khăn trong quá trình phân tích đoạn trích đoạn trích văn xuôi bởi vì sao bởi một cái lý do như thế này là trong quá trình mà các em học kiến thức nền ý thì mỗi đoạn trích của chúng ta sẽ chỉ chọn lọc ra một vài những cái dẫn chứng để phục vụ cho kiến thức nền thôi chị lấy ví dụ nhá đoạn trích mà đề bài yêu cầu ngày hôm nay Ok chưa? Thì bình thường chúng ta chỉ nhặt ra những cái dẫn chứng để chứng minh cho cái gì? Cho công việc của Phương Định đúng không cho công việc uh, rất nhiều những cái khó khăn gian khổ của phương định và những cô gái thanh niên sung phong trong tổ trinh sát ví dụ như là bình thường chúng ta phân tích về kiến thức nền nhá học về kiến thức nền thì các em chỉ sử dụng những dẫn chứng ví dụ như là còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày này đúng không rồi là cả mà ừ, ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi thần chết là một tay không thích đùa vân vân đó tức nghĩa là chúng ta chỉ lấy ra những cái dẫn chứng tiêu biểu ở trong đoạn trích để chúng mình phân tích phục vụ cho kiến thức nền thôi đấy là trong quá trình các em học kiến thức nền đúng không Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà thi vào cái dạng mà phân tích đoạn trích như thế này thì chúng ta bắt buộc là phải khai thác triệt để tất cả những thông tin có ở trong đoạn trích, đúng không? Chứ nếu không thì nhỡ đâu rơi vào một đoạn trích mà em chỉ có mỗi một cái dẫn chứng từ trước đến nay em sử dụng thôi. Thế chẳng lẽ em có mỗi một ý để phân tích thôi sao? đúng không và cái kỹ năng mà uh, cái kỹ năng mà phân loại thông tin này cái kỹ năng mà khai thác thông tin ở trong đoạn trích là chúng mình còn rất là kém Đúng không? Là chúng mình còn rất là yếu cái phần đấy Tức nghĩa là gì? Đề bài cho đoạn trích đấy Nhưng mà thay vì việc là bám vào đoạn trích để chúng ta lập ý Thì các bạn lại hay nghĩ xem là nhớ xem là mình học kiến thức nền cái phần này như thế nào À trong đoạn trích này thì có cái thông tin gì mình vẫn hay sử dụng làm dẫn chứng Từ đấy là chỉ gò bó cái bài viết của mình vào trong xoay quanh đúng một cái dẫn chứng ở trong đoạn trích đấy thôi Và dẫn đến việc là bỏ qua rất nhiều các ý nhỏ khác ở trong đoạn trích này Chị lấy ví dụ nhá Chị lấy ví dụ này Bình thường đoạn trích này chúng ta sử dụng làm dẫn chứng cho à những cái khó khăn trong hoàn cảnh sống và làm việc của những cô gái thanh niên sung phong đúng không? Của tổ trinh sát mặt đường, của Phương Định, của Nho và của Thao. Cụ thể là những dẫn chứng ở phần đầu thôi. Thế những cái dẫn chứng ở phần sau thì chẳng lẽ chúng ta không phân tích sao? Trong khi mà đề bài cho chúng mình cả một cái đoạn trích như thế này cơ mà Thế nên cái lưu ý đầu tiên trong buổi hôm nay mà chị muốn nhắc nhở các bạn Nếu chúng mình đi thi vào cái dạng là phân tích đoạn trích nhá Là các em phải khai thác triệt để tất cả những thông tin có ở trong đoạn trích Ok chưa? Nhá, đấy, khai thác triệt để tất cả những thông tin có trong đoạn trích Đừng để gò bó cái phần suy nghĩ của mình Đừng để gò bó cái phần tư duy của mình Chỉ gói gọn trong những dẫn chứng mà ta sử dụng trong kiến thức nền Nhớ chưa? Đấy, đấy là một cái lưu ý đầu tiên, chắc chắn nhá. Đấy là một cái lưu ý đầu tiên. Cái thứ hai, cái thứ hai này là chúng ta phải bám sát vào vấn đề nghị luận bám sát vào vấn đề nghị luận Ví dụ như là đề bài thì có thể là cho chúng ta là hãy phân tích đoạn trích sau chẳng hạn Đó, nhưng mà về văn xuôi người ta sẽ nêu ra một cái nội dung ta cần phải chú ý trong đoạn trích đấy Ở đây chính là gì? Là vẻ đẹp của nhân vật Phương Định nhá được không? Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định Thế nên trong đoạn trích này chúng ta có thể lập ý như sau này Ok chưa? Vẻ đẹp của Phương Định nhá Đúng không? Bình thường, đầu tiên này, tiếp cận với đoạn trích nhá Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi Thần chết là một tay không thích đùa Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành ở miệng đùi Chị xin lỗi đây, chúng ta dừng lại ở đây nhá Đó, cái đoạn dẫn chứng nhỏ đầu tiên là đây Là cái công việc Đúng không nào? Chúng ta thấy được những dẫn chứng về công việc của Phương Định Đúng không? Ok chưa? Đây nhá, không chỉ có phần đấy đâu Tiếp tục bên dưới này Có ở đâu như thế này không? Đất bốc khói, không khí bàng hoàng Máy bay đang ầm ì xa dần Thần kinh căng như chảo, tim đập bất chấp cả nhịp điệu Chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh Có nhiều quả bom chưa nổ Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa Nhưng nhất định sẽ nổ Đây, cái đoạn dẫn chứng nhỏ thứ hai Vẫn liên quan đến công việc Đúng không? Ok chưa? Tiếp tục này chưa hết phải đọc kỹ cả đoạn nhá Còn cái dẫn chứng nào liên quan đến công việc nữa không? Có đấy, đây này Đây, đây nhá, đêm nào xe cũng nườm nượp ngoài đường Ban đêm chúng tôi được ngủ Nhưng mấy đêm nay thì chịu Đứa nào cũng leo tốt lên trọng điểm Cầm sẻng xúc, nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó Vui, đấy ok chưa Thì đây chúng ta thấy được một dẫn chứng tiếp là các cô làm việc như thế nào Là đây nhá Ban đêm còn không chịu nghỉ ngơi luôn Đúng không nào? Đấy, đứa nào cũng leo tốt lên trọng điểm Bình thường các bạn có sử dụng dẫn chứng này trong kiến thức nền không? gần như chúng ta không sử dụng đúng không? Nhưng đặt vào đoạn trích này chúng ta phải khai thác triệt để các thông tin đấy đúng không nào? Và như bình thường thì chúng ta dùng những thông tin đấy để chứng minh cho những khó khăn trong công việc của các cô gái đúng không? Nhưng ở đây hãy tập trung là vẻ đẹp nhá Thế nên rằng khi lập ý chúng ta có ý đầu tiên, chúng ta không thể nói là vẻ đẹp của Phương Định là hoàn cảnh sống và làm việc được, đúng không? Chúng ta phải nhấn mạnh vào cái ý là gì? À khắc họa những cái nội dung, những cái thông tin về hoàn cảnh sống và làm việc đấy của Phương Định là tác giả muốn khẳng định vẻ đẹp gì? À cái tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đúng không? Chúng ta có ý đầu tiên nhá, vẻ đẹp đầu tiên, tinh thần trách nhiệm cao. Ok chưa? Nhá, vẻ đẹp đầu tiên Đấy, cái đấy mới là cái khéo léo của chúng mình này Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải linh hoạt theo vấn đề nghị luận Để xác lập những cái luận điểm bám sát vào vấn đề nghị luận Chứ không phải là bê nguyên si kiến thức nền đường học vào một bài viết đâu được không? Ok chưa? Nhá, thế nên chị mới nói là kiến thức này nó chỉ chiếm khoảng độ 60 đến 70% thôi. Còn lại là chúng ta phải phụ thuộc vào phương pháp và kỹ năng làm bài. Thì đây, đây chính là việc chúng ta vận dụng kỹ năng là luôn luôn phải bám sát vấn đề nghị luận. Được chưa? Thì trong cái ý này bắt đầu đi khai thác dẫn chứng này. Dẫn chứng đầu tiên chúng ta thấy nhá là gì? Là công việc của các cô làm với thời gian như thế nào đây? Thời gian À, thời gian là không kể ngày đêm, đúng không? Ok chưa? Cả ban ngày và ban đêm Đấy, đúng không nào? Đây, ban ngày thì chạy trên cao điểm cả ngày nhá Bên dưới lại thấy cả những dẫn chứng là ban đêm cũng không chịu nghỉ ngơi luôn Đúng không? Đấy là cái đầu tiên nhá Cái thứ hai, về địa điểm hay cũng chính là về không gian mà các cô làm việc Như thế nào đây? À, là nơi cao điểm đánh phá của giặc Đấy, bắt đầu chúng ta đưa ra những cái dẫn chứng Ví dụ như là có ở đâu như thế này không này Đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần đúng không? Nơi cao điểm đấy chứng tỏ là một nơi Nó rất nhiều những cái khó khăn này rất nhiều những cái hiểm nguy và thậm chí là khó khăn và hiểm nguy đến cả tính mạng của con người nữa vô cùng gian khổ đúng không ok chưa nhá vô cùng gian khổ nhưng quan trọng đưa ra những dẫn chứng đấy rồi ta phải khẳng định được là gì là vẻ đẹp của phương định hiện lên ở đấy là gì cô không hề sợ hãi đúng không nào và vẫn luôn luôn hoàn thành tốt đấy vẫn luôn luôn hoàn thành tốt công việc của mình đấy ok chưa nhá được không thế nên là mới thể hiện được cho tinh thần trách nhiệm cao chứ Đúng không nào? Ok chưa? Đấy là một điều rất là hiển nhiên Nhưng không nhiều bạn làm được điều này Đó là gì? Các em chỉ đưa ra dẫn chứng thôi Và những cái nội dung em suy ra từ dẫn chứng đấy Nó lại không bám sát vào vấn đề nghị luận Nó mới chết cái trường nị Đúng không? Ok chưa? Nhá, thế nên rằng đây có thêm một lưu ý nữa là chúng ta phải bám sát vấn đề nghị luận để mọi câu từ này, mọi cái luận điểm ta xây dựng được đều nhằm làm rõ cho những khía cạnh của vấn đề đấy chứ không đi đâu xa hết, được không nào? Đấy là cái đầu tiên nhá, được không? Đấy là ý đầu tiên. Ok chưa? Nhá, đó, rồi Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta còn thấy những dẫn chứng nữa Là đây đây, ok chưa? Khi mà Phương Định làm việc nhá, cô có bị thương đấy Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành ở miệng đùi Tất nhiên tôi không vào viện quân y Việc nào cũng có cái thú của nó Thấy chưa? Cái tinh thần trách nhiệm cao là như thế nào? Là nhìn thấy cả cái niềm thích thú, được không? Là à có được cái tinh thần trách nhiệm luôn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ Mà không có nề hà gì những cái vết thương nhỏ cả Đúng không nào? Ok chưa? nhớ không sợ hiểm nguy Đấy là ý tiếp theo và các bạn có thấy không, toàn bộ những ý này chị xây dựng chỉ bám sát vào cái đoạn trích này thôi nhá, chứ không hề đi ra những đoạn trích khác, không hề là là là là phạm ra những cái dẫn chứng khác không liên quan ở đây. Thế nên rằng các bạn bắt buộc phải khai thác triệt để tất cả những thông tin có ở trong đoạn trích, nhớ chưa? Chứ đừng lúc nào chỉ gò bó mình trong những cái dẫn chứng mà từ trước đến nay chúng mình học kiến thức nền chúng ta chọn lọc ra được. Bởi vì sao? Bởi vì là đối với cả lặng lẽ Sapa này, đối với cả những ngôi sao xa xôi này, đối với cả chiếc lược ngả là đa số chúng ta làm gì? Chúng ta chọn lọc dẫn chứng trong toàn bộ tác phẩm để chứng minh cho nhân vật nào đấy thôi, đúng không? Thế nên rằng là rất sợ các bạn rất sợ là thi vào những đoạn trích bởi vì là em không biết khai thác kiến thức như thế nào. Em viết được rất là ngắn Em không biết phân tích những cái dẫn chứng văn xuôi ra làm sao Thì đây, đây là một buổi mà nhất định các bạn phải xem nhá Được không? Và các bạn nhỏ 2K7 này Chị lưu ý là trong quá trình mà các em học trước kiến thức Đặc biệt các tác phẩm văn xuôi Các em phải tập trung chú ý vào dẫn chứng nhá Được không? Tập trung chú ý vào dẫn chứng Nhớ chưa? Ok chưa nào? Rồi đấy <laughs> Rồi, ok không? Đấy nhá, đấy là cái ý thứ ba để chứng minh cho tinh thần trách nhiệm cao và chúng ta đã sử dụng được một số những cái dẫn chứng rất là hay ở trong đoạn này rồi. Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta có ý tiếp theo. Chưa hết nhá, chưa hết. Các bạn còn thấy này, các bạn còn thấy nhá. Chúng ta thấy được vẻ đẹp của nhân vật Phương Định hiện lên trong đoạn trích này Không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao Mà đoạn sau đây Đoạn sau nhá Đây rồi khi xong việc quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lần nữa, thở phào chạy về hang, bên ngoài nóng trên 30 độ, chui vào hang là xả ngay đến một cái thế giới khác Cái mắt lạnh làm toàn thân rung lên đột ngột Rồi ngửa cổ uống nước Trong cai, trong bi đông Nước suối pha đường Xong thì nằm dài trên nền ẩm Lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ Mà lúc nào cũng có pin đầy đủ Có thể nghe, có thể nghĩ lung tung Hình như ta sắp mở chiến dịch lớn Vân vân, ok chưa? Thế cái đoạn trích đấy chúng ta thấy được vẻ đẹp gì của Phương Định đấy À, Phương Định không chỉ là một cô gái có tinh thần trách nhiệm cao Hay ở đây chúng ta còn ờ, lồng ghép luôn cái gì? À, cái tinh thần dũng dũng cảm mạnh mẽ hiên ngang ở đây luôn Đúng không nào Đó ok chưa Đấy nhưng trong đoạn trích còn đem đến những thông tin để cha để ta thấy được một cái chân dung rất là khác của Phương Định nữa Cũng là một cô gái như thế nào Rất là trẻ trung này Đúng không? Có tâm hồn mơ mộng này Đúng không nào? Đấy, nó thể hiện thông qua cái phần dẫn chứng chị vừa mới đọc đấy Đó là gì? Đó chính là có những cái giây phút rất là thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ Đúng không nào? Ok chưa? Đấy, những cái giây phút thư giãn Đấy, ok chưa? Những cái thư những cái giây phút thư giãn này Nghỉ ngơi này Đấy Đầy nữ tính luôn Đúng không? Bình thường học kiến thức nền các bạn có động đến cái phần dẫn chứng này không? Gần như là không đúng không? Nhưng bây giờ đề bài cho vào nên bắt buộc chúng ta phải khai thác được nội dung của dẫn chứng đấy Chứ không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào ở trong đoạn trích mà đề bài cho nhá Được chưa? Đấy là cái cốt lõi nhất đối với các bạn mà khi mà đi thi vào dạng đề là phân tích đoạn trích Được không nào? nhá rồi đấy đấy là cái ý mà chứng minh cho sự trẻ trung mơ mộng của phương định hiện lên ở trong cái đoạn trích này Đúng không? Ok chưa? Chúng ta sẽ đưa ra những cái dẫn chứng. Nhớ là đưa những cái những cái dẫn chứng nhá. Ở đây trên này cũng thế. Chúng ta phải luôn luôn đưa ra dẫn chứng sau đấy mới suy ra được nội dung. Được không nào? Ok chưa? Và ở trong cái phần này nữa chúng ta còn để ý đến cái cách mà nhà văn miêu tả đúng không nào? Cách mà nhà văn kể lại ở đây. Đúng không? Ok chưa? Nhá, đấy cái lối miêu tả rất là chân thực này. Và để cho thấy được cái sự trẻ trung mơ mộng của tâm hồn Phương Định thì tác giả còn sử dụng ngôi thứ mấy? À ngôi thứ nhất. Để làm gì? Để bộc lộ trực tiếp những cái cảm xúc này. Những cái cảm xúc này, những cái suy nghĩ của Phương Định ở đây. Đúng không? Nhá. Thế nên rằng đây sẽ là cái dàn bài khái quát nhất cho đề bài này. Đấy, và các bạn thấy có nhiều ý để viết chưa? Bây giờ không sợ là vào đoạn trích mà em không có gì để viết nữa nhá. Nhớ không nào? Được không? Đây là cái phần phân tích thôi Tất nhiên là để viết được bài chúng ta còn phải có mở bài này Có phần khái quát tác giả tác phẩm này Sau đó là đi vào phân tích đoạn trích như thế này Sau đó đánh giá và cuối cùng là kết bài Nhớ chưa? Đấy nhá, thì hôm nay chị hướng dẫn các bạn cùng với đó là những cái lưu ý khi mà chúng ta phân tích đoạn trích văn xuôi này. Và các em biết không, cái lưu ý quan trọng nhất, cái bản chất của những cái đề phân tích văn xuôi này là kiểm tra xem chúng ta có cái kỹ năng khai thác tất cả những cái thông tin có trong đoạn trích hay không. Nếu như bình thường nhá, cái quá trình học văn của chúng mình rất là thụ động, tức nghĩa là thầy cô hay là chúng ta học được ở đâu được hướng dẫn như thế nào thì chúng ta biết như thế thôi. Đúng không? Nhưng mà cái nội dung được hướng dẫn ở trên lớp thì nó phải là trải ra toàn bộ tác phẩm Thế nên khi mà phân tích về nhân vật Phương Định Đúng không? Trên lớp thì chúng ta được học về phân tích nhân vật Phương Định Chúng ta chọn lọc ra những cái dẫn chứng liên quan đến hoàn cảnh sống và làm việc này Liên quan đến những cái vẻ đẹp của Phương Định Ok chưa? Nên là dẫn đến có những cái dẫn chứng nhỏ chúng ta bỏ qua Bởi vì nó quá là tiểu tiết Nhưng nó lại xuất hiện trong những đoạn trích mà đề bài sẽ đưa vào Thế nên rằng, đấy, ok chưa? Nó là cái điểm khác biệt và nó là cái kỹ năng làm bài của chúng mình đấy rồi, thế thì để giải quyết được cái uh, tình hình như vậy, được không nào? Và để cho các bạn 2K7 nữa, các bạn làm sao chúng ta có được cái quá trình học về các tác phẩm văn xuôi một cách chủ động nhất Thì các em có thể, đây này, đây trong tác phẩm văn xuôi thì cái cốt lõi vẫn là dẫn chứng nhá, được không? Thì đây chị lấy ví dụ cho các bạn, các em có thể xem cái cái nội dung ở trong sổ tay văn học mà các bạn có thể tiếp nhận được này. Đây. Là gì? Là một bên luôn có dẫn chứng, được không? Và một bên là những cái nội dung về dẫn chứng đấy Ok chưa nào? Nhá, cái này nó tiện ở chỗ là gì? Là các bạn không chỉ cần bình thường chúng ta học về văn xuôi luôn luôn phải có cuốn sách giáo khoa bên cạnh đúng không? Và luôn luôn là phải có cái việc là đọc đi đọc lại cả tác phẩm xem là có những cái dẫn chứng như thế nào. Đúng không nào? Thì ở đây sổ tay văn học giúp cho các bạn làm cái điều đấy rồi Là chúng ta có một cái bảng và có một bên là dẫn chứng Và hoàn toàn các em chỉ cần học thuộc được những cái dẫn chứng ở bên này là đã rất là ok rồi Bởi vì đây là những cái dẫn chứng rất là hay Và tất nhiên là sẽ không bỏ qua những cái tiểu tiết rồi được không? Tất nhiên là sẽ không bỏ qua những cái tiểu tiết để giúp cho các em có được hình dung cho việc là khai thác ý nghĩa của mỗi dẫn chứng là như thế nào nhá. Bình thường những buổi trước thì chị giới thiệu nhiều về cuốn sổ tay văn học về thơ rồi đúng không? Thì hôm nay này chị chỉ ra cho các bạn cái cách mà chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức có ở trong sổ tay văn học tập 2, đó là tập văn xuôi để các bạn nào mà muốn chủ động học trong cái quá trình chúng ta trang bị kiến thức về các tác phẩm văn xuôi thì các em tham khảo nhá. Được không? Ok chưa? Đấy, còn những bạn nào mà chúng ta sắp sửa bước vào phòng thi rồi thì các bạn nhớ những cái lưu ý mà chị vừa mới nêu được không nào? Ok chưa? Đấy, ví dụ như đây này Ở đây là một uh, phần về những ngôi sao xa xôi đây Chúng ta có một bảng nhá Một bên là chữ in nghiêng Đấy, đó chính là gì? Là dẫn chứng Và một bên là nội dung suy ra được từ dẫn chứng đấy như thế nào rất là tiện cho chúng mình luôn được không rất là tiện cho chúng mình luôn và đặc biệt dẫn chứng này thì không phải là là là kiểu như là nhớ lại và có sự sai sót đâu nhưng dẫn chứng này là hoàn toàn trích từ trong tác phẩm thế nên em hoàn toàn có thể tin tưởng được không nào có thể tin cậy và chỉ cần học được những cái dẫn chứng này là rất là tốt rồi ok chưa nào đây đó, thế nên là nó nó rất là dài bởi vì sao? Bởi vì là một bên dẫn chứng và một bên ý chính. Cùng với đấy là cái phần viết viết chi tiết hoàn chỉnh luôn. Được không? Nhá. Đó, thế nên rằng các bạn có thể tham khảo cái cuốn sổ tay văn xuôi này cùng với cả cả bộ sổ tay văn học gồm có cuốn về thơ và cuốn về trung đại nữa, văn học trung đại nữa thì các em sẽ có được cái sự chủ động và học được theo đúng những cái yêu cầu khi mà chúng mình đi thi. Đúng không nào? Đi thi thì bây giờ về văn xuôi người ta có thể không chỉ dừng lại, không chỉ đơn thuần ở dạng là phân tích một nhân vật Đúng không nào? Mà ở đây người ta lại cho phân tích cả đoạn trích nữa cơ Đấy, một cái dạng mà chị gặp được rất nhiều những cái câu hỏi và thắc mắc của các em trong quá trình đi thi Trong quá trình mà nhắn tin về và mong muốn được giải đáp những cái thắc mắc của các bạn được không nào? Nhá, thế nên chị nhấn mạnh với các em này Đối với những bạn sắp đi thi Nhớ là nếu như vào đoạn trích văn xuôi Phải khai thác triệt để tất cả những thông tin Ở trong đoạn trích đấy Không được bỏ qua bất cứ một tiểu tiết nào Nhớ chưa? Cái thứ hai là phải xây dựng được hệ thống luận điểm Bám sát vào vấn đề nghị luận Và khai thác được những dẫn chứng ở trong đoạn trích đấy được không? Hai cái lưu ý như vậy Nói thì ít thôi Nhưng mà làm được nó là phải rèn luyện cả kỹ năng Đúng không nào? Và các bạn phải chắc về kiến thức nữa Đúng không? Ok chưa? Đấy, còn đối với những bạn 2K7 muốn học trước này Thì khi mà em có sở hữu cho mình bộ sổ tay này Các em sẽ rất là tiện trong quá trình khai thác những cái dẫn chứng có ở trong tác phẩm được không? Chỉ cần có mỗi sổ tay này thôi là rất là ok rồi Chúng ta chỉ cần một lượt đọc tác phẩm trong sách giáo khoa Để nắm được tinh thần chung Sau đó là đọc thật kỹ ở trong sổ tay Đây, cứ một bên dẫn chứng và một bên ý chính luôn Để chúng ta biết được cái cách mà chúng ta khai thác nội dung Khai thác ý nghĩa của những dẫn chứng đấy như thế nào Đấy là một kỹ năng rất là cơ bản và quan trọng Trong quá trình chúng ta học các tác phẩm văn xuôi các em nhé được không? Ok chưa? Đấy, thế nên rằng là buổi hôm trước thì chị giới thiệu về cuốn sổ tay văn học tập thơ rồi Đúng không nào? Tập 1 về những tác phẩm thơ rồi Thì buổi hôm nay, <laughs> đây, để giải đáp và để giúp cho các bạn hình dung ra được Thế thì cuốn về văn xuôi thì sẽ như thế nào? Thì đây, chị giới thiệu cho các bạn như thế này được không nào? nhớ vẫn tất nhiên là vẫn sẽ có phần viết mẫu rất là chi tiết Và với cái giọng văn rất là đặc biệt Các em sẽ không thấy được ở đâu đâu, được không? Có những cái lời bình luận mà chúng mình hoàn toàn có thể vận dụng trong quá trình viết bài nữa Đấy, được không? Và có cả phần những cái thông tin, những cái kiến thức để chúng ta liên hệ mở rộng Rất là nhiều nên là các bạn mà 2K7 nhá Chúng ta nhanh chóng dinh về cho mình bộ sổ tay văn học này Để chủ động trong quá trình học trước môn văn Được chưa? Nhớ đấy, kiến thức văn thì có bao giờ là ít đâu Nhở, có bao giờ là ít đâu Thế nên là xuất phát sớm ngày nào là là tiện lợi ngày đấy Là chúng ta có lợi thế hơn về ngày đấy Nhớ không? Đây được không nào? Có cả cái phần viết mẫu và phần viết mẫu thì luôn luôn hướng đến việc là có thể liên hệ mở rộng để các em nâng cao thêm bài viết của mình nữa. Được không? Nhá, rất là nhiều những cái kiến thức ở trong phần này. Đó, đưa ra những cái liên hệ mở rộng về những nhận định mà các bạn sử dụng. Được không? Ok chưa? Rồi, đấy, thì đấy là phần nội dung mà buổi học ngày hôm nay chị muốn gửi gắm đến các em. Hãy nhanh chóng tìm hiểu về bộ sổ tay văn học này để mình có được lợi thế trong quá trình chúng ta ôn tập môn văn nhá, Được không? Ừ, mọi thông tin chi tiết về bộ sổ tay văn học em có thể nhắn tin về cho chị để nhận thông tin này, nhận bản đọc thử này và à, để hướng dẫn cách mà đặt hàng được không nào? Ok chưa? Rồi, và chị tin là buổi học ngày hôm nay, buổi phát trực tiếp ngày hôm nay là chúng ta đã có thêm những cái kiến thức mới và những cái phương pháp mới về quá trình phân tích một đoạn trích trong tác phẩm văn xuôi. Nhớ chưa nào? Nhớ đấy, có hai cái lưu ý mà chị dành cho các bạn Chúng ta nhớ ghi lại Hoặc là làm cách nào đấy để luôn luôn tự khắc sâu cho mình Để đi thi chúng ta không sợ hãi với cái dạng đề này nữa nhá Ừ, rồi, ok đó, thì uh, buổi trưa hôm nay chúng ta lên gặp nhau một chút xíu về thời gian như vậy thôi Mỗi buổi chúng ta ôn tập một chút xíu như thế thôi Nhưng mà chị mong rằng là nó sẽ có ích cùng với các em Và mong rằng là các bạn sẽ có thêm cái sự tự tin để bước vào phòng thi Chúng ta chỉ còn có, đối với những bạn 2K6 chúng ta chỉ còn có một tuần rưỡi nữa thôi đúng không? Còn uh, hơn một tuần nữa, những bạn nào mà thi muộn hơn một chút xíu thì chúng ta còn khoảng nửa tháng nữa Đúng không nào? Thế nên là cái thời gian cuối cùng này càng sợ thì lại càng ảnh hưởng và càng không làm được gì Thay vì sợ hãi thì chúng chúng ta nên có được cái sự ôn tập cho mình đi cứ xem đầy đủ những buổi phát trực tiếp này đúng không nào à, tham gia những cái khóa học này à, tuân thủ đúng cái lộ trình ở trong những khóa học chúng ta đã đăng ký này thì chị nghĩ rằng cái phần đó sẽ giúp ích cho các em có được sự bình tĩnh và có được cái sự tổng ôn uh, tốt nhất cho cái quá trình đi thi của mình nhá được không nào? Rồi, ok Còn buổi trưa hôm nay thì chị rất là cảm ơn chúng mình đã lên tương tác rất là tích cực cùng với chị Và chị cũng biết được rằng là cái chủ đề này nó rất là gây tò mò với các em đúng không? Và các bạn rất là mong muốn tìm hiểu kỹ hơn Rồi, ok Thế nên là những cái thắc mắc của các em vẫn tiếp tục về cái dạng đề này đi Các em có thể nhắn tin về cho chị nhá. được không nào? Có thể nhắn tin về cho chị để chị tiếp tục uh, nắm bắt được cái tình hình và sẽ có được những cái buổi phát trực tiếp sau bổ ích hơn cùng với các em. Được không? Ok chưa? Rồi nhá, đó thì đó là những cái lưu ý của chị trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay Chị sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp sau Cùng với những thắc mắc của các em về chương trình ngữ văn lớp 9 Kể cả là những bạn 2K7 hay là những bạn 2K6 sắp sửa thi Đúng không? Ok chưa? Nhá, rồi Còn bây giờ thì chị sẽ kết thúc phần phát trực tiếp tại đây Cảm ơn các em rất là nhiều Và hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp sau nhá Bye bye